Chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 4 năm 2023. Như quý biết, tuần qua một tuần giảm giá nhẹ ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số viên index của chúng ta mở điểm đầu tuần ở 1070, lên cao nhất là 1076 trước khi bước vào 4 phiên giảm giá, xen kẽ một phiên giảm giá là xen kẽ 4 phiên giảm giá là một phiên tăng giá nhẹ vào ngày thứ ba. Có thể nói, xu hướng chung của thị trường đang là xu hướng điều chỉnh. Tuy nhiên, hiện nay thì thị trường đang không có một dòng nào dẫn dắt Do vậy, cái việc tăng hay giảm của thị trường thì nó đều ở trạng thái là sideways là chính, không có biên độ mạnh. Với những yếu tố uh, vĩ mô tích cực từ tháng 3 uh, ờ, khi mà chính phủ của chúng ta ra dồn dập các chính sách, các nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho thị trường, uh, đã nâng đỡ thị trường có một chuỗi tăng điểm là hơn 10 phiên. Tuy nhiên sau đó thì thị trường đã trứng lại và đã bắt đầu giảm từ đầu tháng 4 có thể nói thị trường đang ở cái giai đoạn nó khá là khoảng trống thông tin. Mặc dù trên thế giới có những ờ, thông tin quan trọng đã được công bố. Xét về yếu tố thông tin trong tuần thì về bình diện thế giới chúng ta biết tâm điểm thế giới tuần qua chính là thông tin về lạm phát của Mỹ thì ờ, lạm phát của Mỹ tuần qua công bố lạm phát tháng 3 khá là tốt. Chỉ số ờ, lạm phát của Mỹ tháng 3 chỉ tăng 0,1% đưa chỉ số lạm phát của Mỹ theo năm giảm xuống mức là 5%. Điều này rất là tốt. Đây chúng ta có thể nhìn cái à, biểu đồ là, là lạm phát của Mỹ. Thì kể từ khi lập đỉnh lạm phát 9,1% vào tháng 7 năm 2022 lạm phát Mỹ đã nhanh chóng đi xuống. Lên thế nào xuống thế đúng không ạ? Xuống 5%. Tuy nhiên có một trong những điểm mà chúng ta khá là đáng chú ý ở đây. Chúng ta biết là trước đó thì trước khi uh, đi lên cao thì chỉ số lạm phát của Mỹ cũng đã có 5 tháng liên tiếp đứng quanh mức 5%. Do vậy, cái việc kéo được chỉ số lạm phát trở về 5% cũng là thành công. Nhưng ngược lại, nó cũng là một cái tín hiệu cho thấy là từ giờ trở đi thì cái chỉ số lạm phát của Mỹ sẽ sẽ khá là khó để giảm bởi vì so với cái nền giá của nó trước đó thì hiện nay cái nền giá lạm phát theo tháng của Mỹ thì chỉ còn hai tháng nữa là ở nền giá cao sau đó bước vào nền giá thấp và đặc biệt khi chúng ta chú ý đến cái chỉ số lạm phát lõi của Mỹ thì chỉ số lạm phát lõi của Mỹ vẫn tăng 0,4%. Đưa lạm phát lõi của Mỹ theo năm vẫn là quay ngược trở lên tăng giá từ mức 5,4 của tháng trước tăng lên 5,6%. Nếu chúng ta nhìn nhé thì chúng ta biết là lạm phát lõi của Mỹ mới là chỉ số lạm phát mà Fed theo dõi vì lạm phát lõi là là, là chỉ số giá lạm phát đã trừ đi cái giá năng lượng và giá thực phẩm Chúng ta biết giá năng lượng thì trong tháng 3 à, giá dầu giảm khá là mạnh từ mức hơn 80 đô giảm xuống có thời điểm xuống 64 đô trước khi tăng trở lại hơn 70 đô vào cuối tháng 3 và vào đầu tháng 4 mới bắt đầu lại bật tăng ngược trở lên 80 đô. Do vậy, cái à, lạm phát của Mỹ tháng qua giảm mạnh có công góp công rất lớn của giá dầu. Tuy nhiên, chúng ta biết tháng 4 giá dầu đã quay đầu đảo chiều tăng trở lại và cái lạm phát lõi của Mỹ đứng trên cao tính ra lạm phát lõi của Mỹ đứng trên cao từ cuối năm 2021 đến giờ đã là hơn một năm gần một năm rưỡi rồi vẫn tiếp tục đứng trên cao nó cho thấy là lạm phát nhiều khả năng sẽ khó giảm và sẽ kéo dài ở vùng trên cao này nó buộc Fed phải hành động mạnh tay hơn xét về chính sách tiền tệ thì Fed có hai công cụ công cụ thứ nhất là nâng lãi suất công cụ thứ hai là siết tín dụng hút tiền về tăng mạnh hút tiền về. Công cụ nâng lãi suất có thể nói là Fed đã dùng hết rồi. Dư địa dùng hết rồi, Fed chỉ còn một đợt tăng lãi suất vào tháng 5 này nữa. Theo tôi, nếu lạm phát tiếp tục đứng trên cao, Fed sẽ buộc phải dùng đến công cụ thứ hai và công cụ thứ hai mới là công cụ ảnh hưởng mạnh đến thị trường à, tài chính của chúng ta, trong đó có thị trường chứng khoán. Vì chúng ta biết công cụ thứ nhất mới là công cụ nâng lãi suất thì điều này nó mới gián tiếp ảnh hưởng đến là đầu vào của các doanh nghiệp và lợi nhuận của các doanh nghiệp cũng như là đầu vào ngân hàng như công cụ thứ hai nếu Fed áp dụng tức là hút tiền về thì nó sẽ ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường. Chúng ta biết là Fed thực hiện là rút tiền về rút rất là ít. À, mỗi tháng hiện nay đang là 90 90 tỷ đô về các giấy tờ có giá trị thì đã gây ra mặc dù Fed bắt đầu rút từ ờ, tháng 6 là 47,5 tỷ đến tháng 9 năm 2022 bắt đầu rút về là 90 tỷ thì chúng ta biết là tháng 1, tháng 2 đã gây ra cuộc khủng hoảng nhẹ đối với giới ngân hàng. Nếu bây giờ Fed lại mạnh tay hơn, tiếp tục rút tiền về mạnh thì hoàn toàn có thể là gây ra những cái hệ lụy nó có thể lớn hơn. Đó là vấn đề. Đó là về thông tin lạm phát nhé. Thông tin lạm phát thì chúng ta biết là tốt, tốt ngắn hạn nhưng mà dài hạn thì vẫn chưa thực sự tốt vì dài hạn là cái thông tin lạm phát nói vẫn dừng ở mức rất là cao và nó chưa có dấu hiệu là cho thấy Fed có thể kiềm chế được lạm phát. Thông tin lạm phát giảm xuống thì nó cho thấy là Fed đang đi đúng hướng nên nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục là áp dụng mạnh triệt để theo cái ờ, luồng thông tin này. Cũng như chúng ta biết là cái tỷ lệ thất nghiệp và số việc làm được tạo mới công bố 7 tuần trước nữa thì nó cũng khá là tốt. Nó cho thấy là nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục mạnh và Fed sẽ phải tiếp tục mạnh tay hơn nữa trong việc chống lạm phát. Tuần qua thì ờ, Ngân hàng Trung ương Canada không tăng lãi suất, nó đúng như kỳ vọng. Biên bản của họp FOMC thì ờ, Fed có những lo ngại nhất định về việc là khủng hoảng. Đấy. Fed cảm nhận, các thành viên của Fed cũng cảm nhận được là cái suy thoái đang ở rất, rất cận kề nhưng mà Fed vẫn quyết định tăng lãi suất và tiếp tục là kiên định với chính sách của mình. Quan điểm của Fed tiếp tục nhất quán là mục tiêu hàng đầu là kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Do vậy, Fed sẽ làm mọi khả năng để kéo lạm phát xuống. Có thể chấp nhận là kinh tế có thể suy thoái. Như biên bản cuộc họp thì chúng ta biết là các thành viên Fed cũng hạ cái ờ, tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2020 3 này xuống 0,4% mà hiện nay thì ờ, theo các tạp chí dự báo thì kinh tế Mỹ quý 1 đang tăng trưởng 2,1%. Như vậy chúng ta biết là những quý còn lại của Mỹ sẽ tăng trưởng rất là thấp, thậm chí là sẽ có quý tăng trưởng âm. Đó là cái ờ, thông tin về kinh tế Mỹ. Chỉ số tuần qua chúng ta ngoài ra chúng ta còn có chỉ số giá sản xuất PPI thì PPI giảm nhẹ so với mức là tăng nhẹ của dự kiến các chuyên gia. Điều này nó cho thấy là nền kinh tế bắt đầu bị ảnh hưởng. Và đặc biệt là cái chỉ số doanh số bán lẻ của Mỹ thì giảm mạnh hơn dự kiến. Doanh số bán lẻ và doanh số bán lẻ nói đều giảm mạnh hơn dự kiến. Điều này nó cho thấy là người tiêu dùng Mỹ bắt đầu là chi tiêu ít hơn. Nó rất là hợp với ý của Fed. Thực ra là Fed mong muốn các tài sản giảm giá để người tiêu dùng Mỹ cảm thấy là mình nghèo hơn và chi tiêu ít hơn để khống chế được lạm phát. Nhưng hiện nay mục tiêu Fed vẫn chưa đạt. Nhưng đã có những bước đầu cho thấy là những cái tín hiệu đầu tiên cho thấy là Fed đang đi đúng đường và nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục kiên định với con đường mà mình đã lựa chọn đó là mục tiêu số 1 là kiềm chế lạm phát. Niềm tin tiêu dùng người đờ, của người tiêu dùng thì có tăng ngược trở lại. Tuy nhiên đặc biệt là cái kỳ vọng lạm phát à, được khảo sát bởi tạp chí là khảo sát ờ, người tiêu dùng thì cho thấy là đa số người tiêu dùng Mỹ hiện nay lại đang chấp nhận lạm phát ở trên cao. Do vậy là người tiêu dùng Mỹ khi được hỏi về lạm phát một năm tới thì đa phần đều trả lời là con số trung bình là 4,6%. Nó cao hơn một điểm phần trăm so với một tháng trước. Nó cho thấy là cái lạm phát đang có dấu hiệu cố kết ở trên cao và đang ăn sâu vào tiềm thức của người tiêu dùng. Đây là một cái vấn đề rất là nan giải, bài toán rất là nan giải với Fed vì một khi mà lạm phát nó cố kết ở trên cao thì việc Fed kéo lạm phát xuống là điều không tưởng. Chúng ta biết là tháng trước thì người tiêu dùng khá là lạc quan. Kỳ vọng là một năm sau à, niềm tin tiêu dùng thì lạm phát sẽ chỉ ở mức là 3,6%. Nhưng hiện nay thì lạm phát lại đang chạy ngược trở lên 4,6%. Nó cho thấy là người tiêu dùng đang khá là bi quan về công cuộc thành công trong việc chống lạm phát của Mỹ, của của của Fed nghi ngờ đấy ạ có thể nói là những thông tin quan trọng nhất của Fed trong tháng 4 thì đã ra rồi đấy. và việc còn lại của những tháng còn lại của năm thì nó sẽ là tuần sau thì Fed không có thông tin nào quan trọng được công bố nữa cả chính sách tiền tệ không lạm phát không lãi suất không có thể nói là những cái gì quan trọng nhất và tốt nhất thì đã ra rồi và nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục diễn biến theo kỹ thuật trong những tuần tới phản ánh những thông tin đã ra. Đó là về thông tin của Mỹ. Còn xét về thông tin vĩ mô nhé. Thì như chúng ta biết là ngoài cái, cái thông tin lạm phát của Mỹ thì hiện nay giới chuyên gia cũng đưa ra một cái vấn đề là lạm phát của Mỹ chưa thực sự hạ nhiệt và hiện nay thị trường đang quá là lạc quan. Bởi như chúng ta biết tuần qua khi thông tin lạm phát hạ nhiệt thị trường chứng khoán của Mỹ bật lên khá là mạnh. Điều này cho thấy là giới đầu tư đang quá là lạc quan với công cuộc chống lạm phát mà như tôi nói trước đó thì là cái lạm phát lõi của Mỹ, cái lạm phát mà Fed quan tâm thì nó lại không hề giảm, nó lại cần quay ngược trở lên tăng và đứng ở mức khá là cao. Đấy, điều này cho thấy là có lẽ giới đầu tư đang mở hội ăn mừng quá là sớm và điều này nó sẽ là một ẩn số khá là thú vị trong thời gian tới khi nào giới đầu tư mà quay trở lại với thực tại không lạc quan nữa thì có thể nó sẽ xảy ra đợt điều chỉnh khá là mạnh à, ngay cả cuộc khủng hoảng của Mỹ cũng thế hiện nay thì uh, khá nhiều giới chuyên gia đặc biệt là những người có tiếng nói rất là quan trọng ví dụ như CEO của à, JP Morgan đó, Raymond thì có đưa ra là cái nguy cơ về cuộc khủng hoảng ngân hàng vẫn còn ở phía trước có khá nhiều tiềm ẩn ờ, trường hợp SVB hoặc là Signature Bank mới là những trường hợp cá biệt đầu tiên được phát hiện vì hiện nay Mỹ có khá nhiều chúng ta biết là khi lãi suất liên bang tăng lên mạnh thì điều này đồng nghĩa với việc cái chi phí rủi ro ngoài cái rủi ro về cái ờ, giảm giá của trái phiếu các ngân hàng đang lỗ mà chưa chốt một mức khá là lớn thì ở Mỹ và các ngân hàng châu Âu thì chúng ta biết là lãi suất cho vay dài hạn là cố định do vậy nó không điều chỉnh như lãi suất cho vay của Việt Nam. Việt Nam thì thường kỳ điều chỉnh lãi suất là 3 đến 6 tháng là một lần. Do vậy cái rủi ro lớn nhất của ngân hàng chỉ là 3 đến 6 tháng cái phần bù lãi suất. Nhưng của Mỹ thì nó là dài hạn. Khi mà ông đã ký hợp đồng cho vay 10 năm, 20 năm, 30 năm với một mức lãi suất cố định thì khi lãi suất đầu vào tăng thì ông sẽ chịu cái rủi ro là lỗ do cái phần bù lãi suất chênh lệch rất là lớn. Khi lãi suất của Fed đứng ở 0% thì các khoản vay dài hạn của Mỹ đa phần áp mức lãi suất là 1,5 đến 2%. Hiện nay các khoản vay dài hạn của Mỹ đa phần là ở mức 6,5 đến 7%. Như vậy các ngân hàng đang lỗ phần bù lãi suất rất là cao từ 4 đến 5%. Đây thật sự là một cơn ác mộng nếu lãi suất của Mỹ tiếp tục đứng trên cao, phần bù lãi suất nó không giảm xuống. Theo ước tính thì hiện nay các ngân hàng của Mỹ đang lỗ tổng cộng hao hụt là 2.200 tài sản, tức là gần như hao hụt hết cái vốn ờ, chủ sở hữu tự có của các ngân hàng. Chúng ta biết là vốn chủ sở hữu của toàn bộ hệ thống ngân hàng Mỹ hiện nay rơi khoảng 2,3 nghìn tỷ mà cái hao hụt tài sản rơi 2,2 nghìn tỷ. Những cái này là những cái chưa lộ thiên và chưa đưa ra ánh sáng các bạn nhé. Do vậy hiện nay nó như một quả bom nổ chậm, tiềm ẩn. Mà chúng ta biết là mỗi đợt Fed nâng lãi suất lên cao trên 5% thì đều gây ra một đợt khủng hoảng rất là lớn. Đấy, chúng ta nhìn thấy giai đoạn 2001 2002 khi Fed nâng lãi suất 6,5%, giai đoạn 2004 2006 Fed nâng lãi suất lên 5,25% và lần này Fed cũng sẽ nâng lãi suất lên 5,25%. Do vậy, một đợt suy thoái là không thể tránh khỏi và nếu xấu hơn nó có thể xảy ra một đợt khủng hoảng rất là nghiêm trọng. Còn lần duy nhất Fed nâng lãi suất mà chưa xảy ra khủng hoảng hoặc suy thoái đó chính là giai đoạn 25 2018. Chúng ta biết giai đoạn này thứ nhất là Fed mới nâng lãi suất là lên 2,5%, thứ hai là sau đó Fed nhanh chóng cắt giảm lãi suất hạ lãi suất khi dịch Covid xảy ra. Do vậy, nó chưa thể hiện hết được cái bản chất của nền kinh tế và những cái những cái mỡ dư thừa nền kinh tế cần phải tiêu hủy đi. À, Bộ trưởng Tài chính Mỹ thì tuần qua cũng dự báo là cái xu hướng thắt chặt tín dụng của ngân hàng, tức là sau việc khủng hoảng của những ngân hàng như SBB, Signature Bank thì ờ, các ngân hàng sẽ phải thắt chặt lại điều kiện cho vay. Điều này cho thấy là tín dụng sẽ thắt chặt hơn. Tất nhiên rồi, như tôi vừa nói phía trước, Fed có hai công cụ. Công cụ thứ nhất là uh, nâng lãi suất công cụ thứ hai chính là thắt chặt tín dụng siết QE hút tiền về thì khi mà Fed hút tiền về thanh khoản các ngân hàng bớt dồi dào thì ngân hàng sẽ phải siết mạnh điều kiện thắt chặt tín dụng đây là việc rất bình thường và chính cái điều thắt chặt tín dụng này nó sẽ có nguy cơ làm là gián đoạn nhiều hoạt động kinh tế cũng như làm ờ, cho cái chuối ờ, cầu tiêu dùng nó giảm mạnh thì mới có thể khống chế được lạm phát chứ phép nâng lãi suất hiện nay là đã hết rồi hết công cụ tăng lãi suất gần như là kết thúc rồi theo tôi cái việc phép đã nâng lãi suất lên 5 đến 5.25% và hiện nay chỉ còn à, 4.75 đến 5% và hiện nay chỉ còn một đợt tăng cuối cùng từ 5 đến 5.25% thì có thể nói câu chuyện tăng lãi suất của phép đã kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta không nên nghĩ nhiều về việc tăng lãi suất nữa. Bây giờ chúng ta nên nghĩ lại trở lại với nền kinh tế thực. Tức là khi sau khi phép tăng lãi suất như vậy thì các doanh nghiệp sẽ hoạt động như thế nào, sẽ bị ảnh hưởng ra sao, kết quả kinh doanh sẽ ra sao, các ngân hàng cũng vậy. Sẽ ảnh hưởng như nào và chúng ta phải đặc biệt chú ý đến cái việc nếu các ngân hàng thắt chặt tín dụng trở lại. À, trong tuần qua thì cũng có một thông tin khá là tốt, đó là lợi nhuận báo cáo của các ngân hàng lớn của Mỹ khá là tốt, trong đó có Citibank thì lợi nhuận vượt kỳ vọng như tôi nói cái điều này cái quý 1 dự kiến là lợi nhuận xấu nhưng nó chưa quá xấu vì chúng ta biết là Fed bắt đầu tăng lãi suất từ tháng 3 năm ngoái nên hoàn toàn quý 1 năm nay là chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi việc tăng lãi suất của Fed. Vì chúng ta biết là đặc biệt các khoản vay à, vì các khoản vay ngắn hạn thì cũng có kỳ hạn ít nhất là 12 tháng. Khoản vay là dưới 12 tháng thì chúng ta biết là nếu những khoản vay mới thì thực hiện sau khi Fed tăng lãi suất thì những khoản vay cuối cùng chưa ảnh hưởng nhiều vì chúng ta biết đến ờ, hết quý 2 tức là đến tháng 6 năm 2022 thì Fed mới đưa lãi suất lên 1.5 đến 1.75 vẫn ở mức rất là thấp nhưng đến quý 3 thì Fed đã đưa lãi suất lên trên là lên 2.5 đến 2.75 thì lúc đó lãi suất nó mới ở mức đủ cao để ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp và ngân hàng. Do vậy theo tôi kết quả kinh doanh các doanh nghiệp sẽ bắt đầu xấu từ quý 2, quý 1 thì có xấu nhưng chưa quá xấu nhé. Đó là trên bình diện thế giới. Còn ờ, bình diện của Việt Nam thì sao? Trong tuần qua thì chúng ta cũng có khá nhiều thông tin tiếp tục những thông tin tích cực. Chúng ta biết trước đó vào ờ, cuối tháng 3 thì chúng ta đã có những thông tin tích cực như là sửa đổi cái nghị quyết 65 về trái phiếu này. Đấy. Sau đó là cái gói hỗ trợ về mua nhà xã hội giảm lãi suất 2%, 120.000 tỷ được ngân hàng thương mại là áp dụng này rồi đến à, việc là thúc đẩy đầu tư công và tuần qua thì Thủ tướng cũng tiếp tục chỉ đạo gắt gao Phó Thủ tướng là chỉ đạo các tỉnh thành à, gỡ rối về các à, cho doanh nghiệp gỡ rối dự án gỡ vướng mắc hai khu đô thị ví dụ như là chỉ đạo là Đồng Nai thì gỡ vướng mắc cho hai khu đô thị lớn ở trong tỉnh Bên cạnh đó thì tập đoàn Novaland cũng được Phó Thủ tướng là chỉ đạo à, tổ công tác là vào tìm hiểu và tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các dự án của tập đoàn Novaland ở tỉnh Đồng Nai cũng như tỉnh Bình Thuận. Tức là chúng ta biết là ngoài việc cái à, chính phủ ban đầu là đưa ra cái cơ chế phát đi tín hiệu gỡ rối là lập các tổ công tác thì tuần qua thì chính thức đã chỉ đạo uh, gắt gao các tổ công tác đó bắt tay vào thực hiện để tìm cách gỡ rối cho doanh nghiệp. Điều này nó là một cái tín hiệu nó khá là khả quan cho cái dòng chảy cũng như cho cái thanh khoản của thị trường. Chúng ta lưu ý nhé, gỡ rối cho thanh khoản chứ không phải là đẩy giá và không phải bơm tiền nhé. Các bạn uh, lưu ý một điểm, tất cả những chính sách của chúng ta từ tháng 3 trở lại đây đều phục vụ mục đích là tạo tính thanh khoản cho thị trường và làm sao để tiền nó chạy kể cả về tín dụng lấn về bất động sản, lấn về cái ngành sản xuất chứ không phải là bơm tiền để tiền chảy ồ ạt vào thị trường tài chính đẩy giá tài sản tiếp tục bong bóng đầu cơ bạn nhé. Nên các bạn phải phân biệt rất rõ. Đấy là lý do vì sao mà khi những chính sách khá là tốt được đưa ra nhưng thị trường chứng khoán của chúng ta cũng chỉ tăng điểm nhẹ chứ không có tăng điểm mạnh. Bởi vì đơn giản là tiền không bơm ra mà chủ yếu là chúng ta gỡ rối ở chính sách. Ờ, về trái phiếu thì chủ yếu chúng ta tạo ra cái điều kiện pháp lý để các ngân hàng có thể tham gia vào việc tái cơ cấu à, lại các khoản vay tín dụng cũng như các khoản trái phiếu ngân hàng có thể tham gia mua mới hoặc bảo lãnh phát hành hoặc là đáo nợ cho các doanh nghiệp để không gây ra sự đổ vỡ dây chuyền đó, chứ chứ không phải là bơm tiền vào à, vào vào bơm tín dụng ra ào ạt để đẩy giá đầu cơ bạn nhé nhưng mà đây cũng là những tín hiệu tín hiệu khá là tốt thôi vì thị trường của chúng ta cần phải có thanh khoản cần phải có cái sự vận động chứ không phải lúc nào giá tăng cũng tốt giá tăng mà trong điều kiện kinh tế tăng người dân tích lũy thì nó là tốt nhưng nếu giá tăng trong điều kiện là tích lũy người dân không có nó là sản phẩm đầu cơ thì nó chỉ là ảo thôi và ảo của ai nó sẽ vỡ bong bóng đấy là bình thường nên việc có thanh khoản và bền vững nó tốt hơn rất nhiều trong việc là giá tăng hay giá giảm đó là chúng ta biết là chính phủ hiện nay cũng đang rất là quan tâm đến sức khỏe các doanh nghiệp đặc biệt là khối bất động sản vì chúng ta biết là 70% ờ, các giấy tờ có giá trị của chúng ta cầm cố trong hệ thống ngân hàng là bằng bất động sản mà. Do vậy, nó không chỉ ảnh hưởng các doanh nghiệp bất động sản mà ảnh hưởng trực tiếp đến khối ngân hàng. Nếu các doanh nghiệp bất động sản uh, tiếp tục hoàn thành dự án, bàn giao cho người dân có được dòng tiền trả nợ thì ngân hàng mới giải quyết được cục máu đông đó, cho nền kinh tế chứ nếu các doanh nghiệp bất động sản mà không bán được hàng không có dòng tiền trả nợ gây ra vớ nợ nợ xấu thì ngân hàng gánh quản nợ xấu đó thì chúng ta lại lặp lại cục máu đông giai đoạn 2010 2012 nó cũng sẽ kéo nền kinh tế chúng ta đi thụt lùi rất là sâu. Bên cạnh đó thì tuần qua thủ tướng ờ, cũng có một cái nghị quyết nó rất là kịp thời đó là chỉ đạo ngân hàng nhà nước xem xét tháo gỡ khó khăn và xem xét có thể là giữ nguyên các nhóm nợ cho doanh nghiệp. Đây cũng là mới ở mặt chủ trương bạn nhé, chưa có hướng dẫn cụ thể là những doanh nghiệp nào được tháo gỡ và trong trường hợp nào được tháo gỡ. Tuy nhiên dù nó mới ở mặt chủ trương nhưng nó cũng là những cái thông tin nó rất là đáng khích lệ. Nó bước đầu cho thấy là cái sự quan tâm của chính phủ và cái quyết tâm của chính phủ là muốn vực dậy nền kinh tế sau cái quý 1 GDP của chúng ta tăng trưởng rất là thấp dưới 3%. Đó là những thông tin tốt nhưng mà về mặt chủ trương là như vậy nhưng còn về tiến độ thì sao? Quan trọng là tiến độ thì chúng ta biết tiến độ nó đang khá là kém. Ví dụ như tổ công tác giải ngân của tổ công tác số 1 chỉ đạt là 0,4%. Ngân hàng nhà nước thì đang mắc kẹt với gói hỗ trợ lãi suất Tức là chúng ta biết là từ cái chủ trương đến cái việc triển khai và đến cái việc mà đi vào thực tiễn thì nó nó còn cách rất là xa, khoảng cách rất là xa. Gần như những chính sách của chúng ta mới dừng lại ở diện là chỉ đạo và trên giấy thôi, chứ điều thực tiễn nó rất là ít nhá và không có tính thực tiễn nhiều. Do vậy chúng ta cũng không kỳ vọng nhiều vào việc thị trường có thể phục hồi nhanh. À, trên thị trường chứng khoán tuần qua có một điểm khá là bất lợi đó là khối ngoại tuần thứ ba liên tiếp bán dòng và cái mức bán dòng thì có dấu hiệu là ngày một gia tăng tuần qua khối ngoại bán dòng là 1.800 tỷ tuần trước thì bán dòng là gần 800 tỷ chúng ta đang thấy là khối ngoại đang bán dòng khá là mạnh <clears throat> tuần qua khối ngoại có hai phiên mua dòng ba phiên bán dòng khá là mạnh <clears throat> điều này nó cho thấy là chúng ta biết là cái sóng phục hồi của chúng ta từ dưới 900 lên đến hơn 1001 có góp công rất lớn của khối ngoại ào ạt à, giải ngân đợt cuối tháng 11 cho đến hết tháng 1. Hiện nay thì khối ngoại lại đang bắt đầu quay ra bán dòng. Có thể nói hiện nay trên bình diện thế giới thì những thông tin xấu mới chưa có, những thông tin tốt cũng chưa có và hiện nay thế giới có thể gói là và bắt đầu rơi vào cái khoảng trống thông tin à, có lẽ tâm điểm của cuối nửa cuối tháng 4 và tháng 5 chính là báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Dự kiến là kết quả kinh doanh các doanh nghiệp quý 1 chứ không được tốt nhưng nó cũng không phải là quá xấu. Do vậy, cá nhân tôi dự kiến là thị trường à, thế giới là quý 1 sẽ khá là ổn định. Đối với thị trường Việt Nam thì tâm điểm chính là các thông tin về chính sách vĩ mô của chúng ta thì liên tục có thông tin hỗ trợ. Tuy nhiên việc triển khai cái chính sách vĩ mô thì nó lại khá là chậm chạp và không hiệu quả. Hiện nay đến thời điểm này là chậm chạp và chưa hiệu quả, chưa có tính thực tiễn cao. Tuy nhiên về cái khó khăn thì chúng ta sẽ có một cái điểm trừ đấy chính là dòng vốn ngoại có dấu hiệu chứng lại và có dấu hiệu rút ra. Đấy sẽ là điểm trừ của thị trường. Đó là xét trên bình diện là vĩ mô. Còn đối với à, phân tích kỹ thuật thì ra sao? Phân tích kỹ thuật nhé. Đối với chỉ số chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones thì chúng ta nhìn thấy sau giai đoạn tái phân phối, chỉ số Dow Jones đã có thời điểm phá dưới 32.800. Những tưởng chỉ số Dow Jones sẽ bước vào quá trình giảm giá thì hiện nay chỉ số chứng khoán Mỹ lại bắt đầu quay ngược trở lên và test lại vùng giá 34.000. Đấy, nó cho thấy là giới đầu tư hiện nay đang khá là lạc quan Mặc dù trong điều kiện hiện tại là gì? Môi trường lãi suất cao. Môi trường lãi suất cao nhé. Điều kiện ờ, không ổn định của ờ, ngành ngân hàng tài chính sau vụ vốn nợ của những ngân hàng như là SVB hoặc là Signature Bank. Nhưng giới đầu tư hiện nay vẫn đang khá là lạc quan. Và nếu thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục bứt phá vượt 34.400 thì nó hoàn toàn có thể hướng đến test lại vùng đỉnh 36 37 ngàn. Tất nhiên là nếu nó vượt nhá, còn hiện nay chưa vượt giờ với đang 33.900 thì chúng ta chưa biết được. Và nếu với độ ổn định hiện tại thì theo tôi nhiều khả năng thị trường chứng khoán Mỹ có thể vượt nhưng mà không vượt được nhiều, tức là có thể sẽ vượt lên tầm 35.000 đâu đó. Có thể có đợt vượt giả. Nhưng nếu mà xét về kinh tế vĩ mô và kết quả doanh doanh nghiệp trước mắt thì nó sẽ xấu đi. Do vậy theo tôi đây nếu nó vượt cũng chỉ là tín hiệu vượt giả thôi. Nhưng mà ít nhất thì nó có thể giữ được độ ổn định. Tức là một đợt xuống mạnh đã không xảy ra. Cái đợt uh, cuối tháng 3 này những tưởng là nó có thể xảy ra đợt xuống mạnh nó đã không xảy ra. Thì bây giờ hoàn toàn nó có thể là bước vào một một giai đoạn lại đi ngang mới. Theo tôi thì dòng chứng khoán Mỹ thế giới nhé, Mỹ nhé. Hoàn toàn có thể bước vào một giai đoạn đi ngang mới thế này lại đi ngang quanh vùng là 33 34.500 thì đây là một cái mức khá là phù hợp và lý tưởng. Còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam là sao? Chỉ số viên index của chúng ta sau khi thoát khỏi kênh sideways down nhỏ, chúng ta vẫn đang đi trong kênh sideways up lớn. Hiện nay chỉ số này hoàn toàn có thể test lại cái kênh giá sideways up và sideways down cái điểm giao cắt này đang ở 10 1033 theo tôi tuần sau chỉ số VN-Index hoàn toàn có thể hướng về vùng 10 3X. Sau khi test thành công 103X thì chỉ số VN-Index của chúng ta lại tiếp tục hướng lên và hướng đến chinh phục mốc giá 1.100 điểm. Do vậy, à, xu hướng hiện tại thì VN-Index vẫn đang dao động trong biên độ hẹp. Sẽ có những cơ hội xuất hiện tại những nhóm cổ phiếu hoặc những cổ phiếu đơn lẻ tức là những cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 1 thuận lợi hoặc những cổ phiếu dự kiến sẽ được hưởng lợi từ đợt giải ngân đầu tư công hoặc từ những cái chính sách tháo gỡ khó khăn ờ, vĩ mô của chính phủ quyết liệt trong thời gian qua ví dụ như là tháo gỡ về trái phiếu này gỡ ngén về tín dụng này hoặc là giải quyết cái vướng mắc là có thể là khoanh nợ giãn nợ hoán nợ không khoanh nhóm nợ lại kiểu như vậy tức là sẽ có những nhóm doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách vĩ mô và có thể tiếp tục tăng giá. Tuy nhiên xét trên bình diện toàn thị trường thì thị trường vẫn đang trong quá trình sideways up, sideways up với biên độ hẹp. Do vậy chúng ta không thể kỳ vọng sự đột phá của thị trường được mà chúng ta bắt buộc phải phân tán cổ phiếu vào từng nhóm cổ phiếu riêng biệt và cá biệt. Cá nhân tôi thì đánh giá là đối với các bạn đầu tư nào theo trường phái cẩn thận thì chúng ta chỉ nên tham gia giải ngân ở mức là 25-30%. Còn lại phần lớn tiền chúng ta vẫn tiếp tục chờ cơ hội vĩ mô lớn hơn. Bởi vì xét về yếu tố trung hạn và dài hạn thì thị trường Việt Nam thì không không không không còn quá nhiều thông tin xấu. Nhưng thị trường thế giới thì nó như là một khoảng lặng trước rông bão. Vì thế giới hiện nay đang khá là xấu, chúng ta biết lạm phát thì vẫn rất là cao. À, lãi suất thì đang tạo một mức mặt bằng siêu cao luôn chứ không phải cao Ví dụ như chúng ta, chúng ta quen với mức lãi suất là huy động 7-8% và lãi suất cho vay 10-12% rồi. Nhưng thế giới đang quen với mức lãi suất là huy động 0% cho vay 2%. Giờ quay lên mức lãi suất huy động 5-6% và cho vay 8-9% thì nó thật sự là một cơn ác mộng. Chứ nó không không chỉ là đơn giản đâu. Do vậy những điều xấu nhất còn ở phía trước và chưa xảy ra. Cũng như theo kinh nghiệm, theo dõi của tôi thì mỗi khi Fed tăng lãi suất sau đó 6 tháng đến 9 tháng thì khủng hoảng sẽ xảy ra. Khi Fed kết thúc tăng lãi suất nhé, tầm 6 tháng đến 9 tháng thì khủng hoảng sẽ suy thoái và khủng hoảng sẽ xảy ra và thị trường chứng khoán sẽ bước vào quá trình đao chen mạnh. Đây chúng ta biết những lần gần nhất khi Fed tăng lãi suất đây, chỉ số S&P 500 Fed <coughs> tăng lãi suất đạt đỉnh năm 2001. Sau đó 6 tháng thì thị trường chứng khoán Mỹ chính thức lao dốc mạnh. Đấy. 3 tháng, 3 tháng. Năm 2008, à, 2007 khi Fed dừng tăng lãi suất sau đó 9 tháng thì thị trường chứng khoán bắt đầu bước vào quá trình giảm giá mạnh. Do vậy lần này có lẽ nó cũng không cá biệt vì chúng ta nhìn thấy là cái ờ, đợt tăng lãi suất lần này của Fed đưa lãi suất lên 5% 5 đến 5.25% nó là mức rất cao. Nó cũng trùng với hai đợt khủng hoảng trước. Do vậy lần này một đợt suy thoái và khủng hoảng xảy ra nó cũng không phải là cá biệt. Vấn đề chỉ là thời điểm nào xảy ra thì chúng ta chưa thể biết chắc chắn được. Có thể là quý 2, có thể quý 3 hoặc thậm chí quý 4 nó mới xảy ra. Chúng ta chưa biết chắc chắn. Nhưng nó như là một quả bom hẹn giờ trước mặt và chúng ta không được chủ quan. Chúng ta hãy nhớ lại bài học thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi mà mọi người chủ quan mới chính là lúc uh, quả bom được kích hoạt. Đấy tháng 4 năm 2022 đấy là một trong những bài học nó rất là đau đớn do vậy thời điểm này hiện tại theo tôi về chỉ số VN Index thì sẽ không nhiều thay đổi đâu tuần tới nhiều khả năng hướng đến vùng sẽ điều chỉnh nhẹ khoảng 20 điểm hướng đến vùng 103x sau đó sẽ bật tăng trở lại thôi không có gì bất ngờ dòng tiền hiện nay thì tôi lại đang thấy là dòng tiền có dấu hiệu hướng vào nhóm cổ phiếu là small cap khi chúng ta nhìn cái ờ, biểu đồ kỹ thuật của nhóm cổ phiếu Small Cap. Chúng ta biết là nhóm cổ phiếu này đã vượt khỏi nền tích lũy là 1150 và hiện nay nhóm cổ phiếu này trong 3 tuần trở lại đây đang thu hút được dòng tiền. Nhóm cổ phiếu Midcap thì ờ, không thu hút được dòng tiền nhé. Dòng tiền cũng có dấu hiệu hướng vào nhóm cổ phiếu Midcap nhưng cái mức độ tăng giá thì nó yếu hơn nhóm cổ phiếu Small Cap nhóm cổ phiếu small cap đã vượt qua hoàn toàn cái đỉnh sóng hồi à, cuối năm 2022, đầu 2023 nhưng nhóm cổ phiếu mid cap thì vẫn còn đứng dưới cách cái đỉnh sóng hồi khá là nhiều. Còn nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn Vẫn đi 30 thì chúng ta lại đang thấy là cái sự sụt giảm của dòng tiền tức là hai tuần gần đây khi thị trường giảm giá thì cái biến giá khá mạnh và dòng tiền đi khá là ổn định trong 6 tuần gần đây có thể nói là từ đầu năm 2023 đến giờ này dòng tiền đi khá là ổn định không hề có dấu hiệu của việc gia tăng dòng tiền nhóm cổ phiếu ờ, vốn hoa lớn này chỉ có duy nhất sự gia tăng dòng tiền của cuối năm tức là giai đoạn là cuối tháng 11 đến đầu tháng 12. Đây là giai đoạn phù hợp với giai đoạn là thị trường phục hồi mạnh. Có thể nói là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn không thu hút được dòng tiền mà dòng tiền đang có dấu hiệu tập trung ở nhóm cổ phiếu small cap à, vốn hóa nhỏ. Điều này đồng nghĩa việc là cờ lại đang trở lại với nhà đầu tư cá nhân. Nhóm nhà đầu tư tổ chức thì do họ đầu tư, họ dựa rất nhiều trên tình hình kinh tế vĩ mô và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, tình hình kinh tế vĩ mô hiện nay thì đã le lói những tín hiệu ánh sáng ở cuối đường hầm nhưng đối với Việt Nam thôi. Còn thế giới thì vẫn là khá là mịt mù và khó đoán định. Do vậy, đa phần đối với nhóm nhà đầu tư tổ chức lớn thì sẽ ở trạng thái là án binh bất động, duy trì lượng tiền mặt và cổ phiếu ở mức cân bằng. Đối với nhóm cổ phiếu midcap thì ờ, cổ phiếu vốn hóa trung bình thì tôi lại không nhìn thấy cái dấu hiệu dòng tiền hướng đến. Mặc dù có dòng tiền hướng đến nhưng mà cái điểm số nó không tăng tương ứng thì có thể nói là nếu dòng tiền đã vào thì sớm muộn điểm số sẽ tăng. Như vậy nhóm cổ phiếu midcap theo tôi là nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình theo tôi sẽ là một trong những nhóm sẽ có sự tăng giá mạnh trong những tuần tới. Khi mà dòng tiền đã hướng đến rồi. Nhóm này thì cũng hút được dòng tiền khá mạnh giai đoạn cuối năm, sau đó chìm và trong 2 tuần gần đây thì dòng tiền hướng đến nhưng mà giá lại chưa tăng mạnh nhá dòng tiền hướng đến nhưng giá chưa tăng tương xứng còn đối với nhóm cổ phiếu ờ, small cap vốn hóa nhỏ thì dòng tiền hướng đến và giá cũng đã tăng theo như vậy thì tâm điểm trong ờ, những tuần tới ít nhất là theo cái biểu đồ này trong vòng 2-3 tuần tới dòng tiền sẽ tiếp tục tìm đến nhóm cổ phiếu midcap và small cap tức là nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa trung bình. Do vậy, nếu quý vị có muốn tham gia đầu tư thì hướng đến các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và trung bình nhé. Nhóm cổ phiếu trong nhóm VN30 là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thì sẽ không hút được dòng tiền đâu. Đấy là về bức tranh vĩ mô. Còn nhóm cổ phiếu cụ thể nào thì tôi thì tôi lại thiên về hướng đầu tư về nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và thị trường chung. Do vậy, những sóng liên quan đến nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và small cap thì thì tôi ít hướng đến bởi vì đây hoàn toàn nó mang nặng yếu tố đầu cơ không mang cái yếu tố cơ bản tất nhiên là trong đánh đấm thì bất cứ cái trường phái nào nó cũng là tốt thôi vấn đề là các bạn phải quen và các bạn phải lựa chọn cho mình cái phong cách đầu tư phù hợp đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và trung bình theo tôi nếu quý vị muốn đầu tư thì quý vị chỉ nên đầu tư tối đa 1 phần 3 tiền nhé còn lại vẫn giữ vị thế an toàn cho mình và nhóm cổ phiếu đầu tư à, vốn hóa nhỏ có thiên hướng đầu cơ như này thì quý vị nên đi theo dòng tiền thôi cổ phiếu nào hút được tiền và breakout kỹ thuật thì quý vị có thể tham gia mua vào trong điều kiện thị trường đang chống vắng thông tin VN-Index thị trường chung thì khá nhân tôi chỉ nhìn thấy nó ổn định chứ không chưa chưa nhìn thấy nhé một dấu hiệu nào cho thấy sẽ có một đợt lao dốc mạnh xảy ra cũng như một đợt tăng giá mạnh xảy ra là không nhìn thấy hiện nay chỉ nhìn thấy là chỉ số chung sẽ đi trong biên độ là sideways biên độ hẹp thôi Ok, như vậy chiến lược thì cũng khá là rõ ràng rồi. À, chúc quý đầu tư sẽ tìm cho mình được một à, phương trong những nhóm cổ phiếu đầu tư phù hợp trong giai đoạn này.